dạ xin chào chị hồng vân chào anh quyền linh ạ xin chào ờ, em dạ chào bạn nam bên kia và tất cả quý vị khán giả ở trường quay và trên truyền hình ạ dạ nhân dịp năm mới ờ, hai không hai mốt thì em xin chúc ờ, tất cả mọi người là một năm mới luôn bình an mạnh khỏe và thật là vui vẻ ạ em tên là đinh thị thanh thảo ạ năm nay em 30 tuổi ừ. em là giáo viên dạy toán ở bình dương ạ ừ. hiện ừ. em đang sinh sống và làm việc ở bình dương ạ tức là ba mẹ mình ở bình dương luôn dạ không ba mẹ em thì ở hà nam ạ à quê của mình là ở hà nam đúng dạ. không rồi xin mời nhà trai ạ em xin chào à, anh Quỳ Linh và dạ, chị Hồng Vân em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Phương Cương năm nay em 28 à, tuổi hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại à, huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai Cương làm gì dạ em là nhân viên sản xuất motor à quấn motor điện đó hả dạ. quê em ở đâu cương dạ quê em ở an giang à, mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả cương dạ ưu điểm là biết hát biết đàn ham học hỏi khuyết điểm là gì dạ khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng ăn dụng ha dạ. trời ơi vậy ăn dụng là dễ thương mà còn mình thì sao nào Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ Gần như là mình đúng giờ Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ Em cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở Nên mỗi lần nhìn thấy mấy, mấy anh cảnh sát là em sợ lắm Ừ một phản xạ tự nhiên là thấy đã thấy là, là sợ. rồi ạ có khi mình không làm gì luôn nhưng mà thấy là sợ rồi ạ ờ. đường tình duyên bằng nữ thế nào từ thời uh, lúc bắt đầu sinh viên đến giờ thì em cũng có quen thích một bạn nhưng mà trong đội tình nguyện của em tuy nhiên là à, chúng em chỉ ở mức độ bạn bè khi em đi làm rồi thì môi trường làm việc rồi công việc mọi người rất là tốt vui vẻ thành ra là thời gian nó cứ bẵng qua bẵng qua như vậy em thấy rất là ổn ờ. <laughs> cho đến thời điểm này ạ năm mới á nhà trai à, là có một cái à, gọi là một điều may mắn đầu tiên là dạ, chào, chào chị, em dạ. đây là một người bạn còn tinh khôi của em nếu như mà hai em bấm nút xinh dạ. xắn luôn rồi nói cho bà mối biết mình có mấy mối tình rồi em Dạ thì ờ, chú đen cũng có hai mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối tình mà có phụ nữa hả? à, <laughs> cái nghĩa là mình chia tay xong á là bắt đầu mình mới thời gian sau mình mới quen cô đó. Trong khi hai cái cô đó thì được uh, mình uh, công khai, à, còn cái cô kia thì mình chỉ là đi uống nước này kia thôi. Vậy là không phải phụ đâu. Dạ. Coi như hai mối rữ đó nhưng mà lý do tại sao tụi em chia tay sâu đậm nhất á là không môn đăng hộ đối á bên kia người ta muốn ờ, bắt lại để gả chỗ khác á còn ờ, mối tình sau này á là muốn đi đến hôn nhân luôn nhưng mà bạn gái đó lại bắt cá hai tay bây giờ á nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào thông báo coi giống bên đây không thực sự là em ấn tượng với những người đàn ông là chững chạc có dạ. tính cách ấm áp và sẵn sàng chịu trách nhiệm và luôn uh, suy nghĩ cho mọi người ừ. không những gia đình mà có thể là cộng đồng nữa em có yêu cầu là cao hay đẹp trai hay là nghề nghiệp phải ổn định hay như thế nào không thực ra ngày xưa học môn sinh á em nghĩ là mình lùn rồi thì bạn nam cũng nên cao một xíu sau này ừ. con con cái mà cao ấy cũng từ mét bảy trở lên ấy. không nên đen quá có nghĩa là khi mà người ta yêu ấy, có khi xấu cũng thành đẹp luôn ấy. Ừ. nên thành ra là cái phần ngoại hình em không có không quan trọng nhiều không có đòi hỏi bên nhiều đúng quá. không dạ. đó bên đây nghe em cái đáp ứng được bao nhiêu phần trăm chắc cũng cỡ sáu vài chục phần trăm trường mà em cao mét bao nhiêu mét 73. ba dạ cho em hỏi bên đó có yêu cầu chiều cao của nữ không ạ à? dạ thì chắc cũng tương tương xứng với em cũng cũng cỡ ngang ngang với nhau ngang lẽ mà em muốn mét bảy hai luôn hả <laughs> dạ mét cũng cỡ ờ, sáu sáu ba sáu bốn dữ vậy sáu ba sáu năm ba năm bốn được không à, cũng được nhỉ cũng được Ba phải dễ sợ Ba phải dễ sợ luôn rồi ông muốn hỏi gì ông hỏi đi sao em gái không thích điều gì ở đàn ông nè em không thích người gia trưởng ạ thiền khô à không thích gì nữa không bạn nam hút thuốc lá ờ có hút không dạ không không có hút nói chung bên đàn gái không thích điều gì đàn trai không bao giờ có điều đó em có yêu cầu uh, bạn gái của em như thế nào không ừ, cũng không biết yêu cầu gì nữa ủa giờ mình muốn bạn gái mình xấu hay đẹp nước da trắng hay đen chung thì dạ cũng Chứ da cũng được đó dạ trắng trắng thì trắng trắng tốt phải không ừ. rồi cầu cầu được ước thấy một mẫu hình giống ai nè tưởng tượng cho nó dễ đi dạ thủy tiên không được bên kia ờ, thủy triều được không <laughs> dạ được một cái câu cuối cùng em chốt hạ lại đi là giờ em có đặt nặng về chiều cao hay không thôi dạ cũng không lắm đâu dạ. Ê, vậy là được rồi rồi hôm nay em đi với ai dạ em đi với mẹ dạ chào cô hồng nhân với chú huyền linh tôi là mẹ của à, phương cương nhưng tôi thấy à, cháu này là hiền cái nét mặt cũng có hậu cũng có duyên là tôi cũng vừa bụng Đó. Rồi tôi mong muốn cho hai đứa à, sẽ tìm hiểu nhau rồi nhà gái đi với ai gái đi với ai vậy dạ em đi với ờ, bác của em với bạn đồng nghiệp ạ dạ, xin chào chị hồng vân và xin chào anh ờ, quyền linh xin chào xin, à, tôi là bác họ của cháu thảo và sau đây còn phần nhận xét thì Thế em xin được nhường cho bạn đồng nghiệp của cháu Thảo ạ. À, rồi, mời bạn. À, con chào chú Quyền Linh, à, con chào cô Hồng Vân ạ. À. À, con thì xin phép thay mặt bác để à, chia sẻ một chút với chương trình. Con thì là đồng nghiệp của chị Thảo thì cũng đã được 4 năm rồi. À, bản thân chị Thảo là một người rất là tốt bụng, à, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Về anh bên này á, thì à, khởi đầu thì con nhìn thấy anh à, hiền, chắc có thể là sẽ bao dung chị của của em. <laughs> Dạ. Anh đẹp trai của, à, cũng tương đối đẹp trai ạ. Anh có xứng với chị không? <laughs> À, dạ. À, con nghĩ là cũng hợp với chị của của con dạ. Rồi cảm dạ, ơn. Rào mở rào, rào đi. Mở rào. Rồi bước tới đi em. Dạ con này luôn nè à, đứng lên nè anh có món quà tặng em thôi để anh ăn trước cho dạ cảm dạ, ơn dạ. à, em cũng có món quà gặp lần anh. đầu tiên chụp mũ liền ha à, đây là quả địa cầu em tặng anh với cái ý nghĩa là trên bề mặt của quả địa cầu thì có dãy núi, có dòng sông Đương nhiên là nó mấp mô đúng không? Nhưng về hình chung thì chúng ta đều thấy là nó là hình tròn Tức là trong cuộc sống cũng như vậy con người hay là những cái thăng trầm mà anh trải qua thì chắc chắn sẽ có lúc lắm làm anh buồn nhưng em hy vọng là anh luôn luôn vui vẻ để vượt qua nó rồi cảm ơn em năm <laughs> mới dạ em chưa biết nói gì đâu anh nói trước đi à thì à, anh cũng vậy á anh cũng vậy kìa thích của anh là gì ạ à, anh thích à, đàn à, thích hát và thể thao nói chung thì à, thì lúc ấy thì nó chuẩn bị trước hết trơn rồi sao lên đây kính hồi hộp quá giờ anh có thể tặng ờ, em và quý vị khán giả một bài hát được không ạ được thôi chừng quên đó à, nha đứng luôn hả bước tới sát bên nó luôn nào dạ yeah, anh sẽ hát ờ, bài hát ờ, được mình tên đừng hát bài của ngoài ừ. anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ nơi quê hương anh có hàng dừa xanh có ngàn câu hò thắm tình dân tộc anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi yeah. Dạ. em dạ, dạ, cũng muốn tặng anh một bài thơ em là cô giáo dạy toán hơi khô khan một xíu ạ mình gặp nhau trong phép thử ngẫu nhiên xác suất nào cho hai đứa nên duyên không gian mẫu chứa chân thành chân ái thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường nếu thật lòng thương em xin anh đừng có ngại tọa độ nào cũng đi tới trái tim em còn có không Hả? cái cái bài này cũng đọc ừ, được không chú Được, đọc đi. Phòng chín sao à? bốn tám chín tám không không. À, đó là số điện thoại của anh. Nếu uh, một ngày em muốn khóc, hãy gọi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không làm cho em cười, nhưng anh cũng anh sẽ khóc cùng với em. Và nếu như một ngày em không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho anh nhé. Uh, anh chỉ đến bên em và im lặng. Và hôm nay tại nơi này uh, uh, cùng chứng kiến của ông mai bà mối và mọi người, em hãy uh, bấm nút hẹn hò cùng với anh nhé. Vì Trời ơi ồ lãng mạn dễ sợ chưa vô ngọt vậy luôn á ngọt ngào luôn á dạ lát lại cho em xin lại số điện thoại ạ sao thầy thiện uh, f 1 gì để được không sao dạ, đúng cái suy nghĩ của mình không dạ mở rào ra thì thấy cảm xúc làm sao dạ cái này khó nói lắm ạ khó nói nhưng mà nói được thực ra là lúc mà nghe anh tâm sự bên kia thì em cũng chưa hình dung ra là như thế nào ạ rồi khi mở rào thì sao tại thấy anh cũng run như em thấy có cái giống nhau rồi đó giữa đồng nai với bình dương đó dạ thì à, anh có thể qua em được mà anh sắp xếp được à. đồng nai và bình dương cũng gần á nói chung thì à, tại vì cũng anh có cái nghề tay trái á là nhạc công á hay đi đàn cho đám cưới á ừ. dạ thì nếu mà chắc hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật thì cũng sẽ ít nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ờ, ngày thường nói chung cũng có chủ nhật nhưng mà ờ, nó ít vậy đó dạ dạ hiểu mà em hiểu mà à. vì mình cũng người đi làm rồi ấy nên là sẽ thông cảm được ấy rồi dạ yêu xa gì có ghen không yêu xa gì em có ghen không thực ra yêu thì phải tin tưởng ạ khi mà không còn yêu nữa thì nên cứ thẳng thắn nói với nhau ạ em cũng là lo về nhà mà mẹ cũng hỏi mọi người cũng hay hỏi thì em mới nghĩ ra một cái cách đó là nói với mẹ là đang dịch thì người yêu con không có về được mà ngày hôm nay tới đây thì em hy vọng là anh có thể không sợ dịch về với em Trời ơi Đi Hà Nam bao giờ chưa? Dạ chưa Trời ơi Hà Nam đẹp khủng khiếp Có một ngôi mà... chùa lớn Ôi. thật là lớn luôn dạ. Trả lời đi, trả lời đi đã Dạ Người ta nói như vậy thì Đâu sợ dịch đâu ừ, Thì đó thì phải trả lời chứ Hà Nam Hà Nam, được em Trả lời liền Dạ Tiến tới luôn, nào tới luôn rủ em về hà nam xong về đâu nữa có mẹ đây xin mẹ luôn mẹ ừ. năm nay cho con về hà nam mẹ năm nay cho con về hà nam cái mà mẹ cho thấy không trời ơi con làm tưởng lên thức quá trời hai đứa nắm tay luôn ủa dạ không cần bấm nút à tí nữa tí nữa bây giờ nắm tay nói lật tay <laughs> nôn bấm nút rồi không cần nắm bấm luôn có nó nắm tay rồi rồi bấm gì nữa thấy chưa đúng rồi Trên xin mẹ, mẹ hôn cái luôn đó. đi khỏi bấm luôn trời ơi gì gì thấy bạn này đưa bạn này về hà nam được không gì được đúng không bên đây ta cho phép tết là cho con về hà nam được. Vâng. bác cho con xin phép hôn bọn em cái khỏi bấm nút luôn đó qua luôn đó qua coi như là đi thi mà vô thẳng đó đậu thẳng luôn khỏi bấm luôn đi chị tóc rồi nha hả chị tóc rồi nha sống theo hiến pháp và pháp luật hả cô giáo là phải sống đúng Thôi trên sàn cũng được nói chứ à, dạ hình như là cũng ờ, đúng hệ đúng không dạ em thấy trái tim rung động không dạ rung động em gái dạ. chúc hai đứa hạnh phúc nha